Với lô tô thì ngày hôm nay cũng không đồng đều với đít 2 và đít 8 bị câm. Đít 7 thì vô cùng rực rỡ và suýt nữa thì phải xuống dòng. Đó à, với hai nháy 57 nhá, có hai nháy kép 77 này, hai nháy 87 và hai nháy 39. Có lô cặp thì ngày hôm nay có cặp 0770, đặc biệt thì ra kép 44 rồi. Bây giờ mình sẽ mở lại video mình làm ngày hôm qua cho các bạn nhá, Đây, à, thì à, mình sẽ tuôn qua đoạn, đoạn hôm qua mình chốt số cho các bạn này thì hôm nay cũng rất là vui rất là tưng bừng rực rỡ khi mà bạch thủ lô vip 06 đã nổ tưng bừng rồi đã đưa các bạn nào mà ngày hôm nay đã tin tưởng và trùng máu với mình đấy à, ở trên à, trên video thì các bạn đã về bờ rất là an toàn với bạch thủ vip 06 rồi đấy bạn nào mà hôm nay là ăn được hà 06 đó các bạn hãy để lại bình luận xuống bên dưới để mình với tất cả mọi người có thể chia vui cùng với các bạn nhé nhưng hơi đáng tiếc một chút khi mà cái đề chạm thì ngày hôm nay thì nó chưa ra được đấy rất là đáng tiếc luôn thế nhưng mà thôi không sao chúng ta ăn được bạch tử vip 06 thì khá là tưng bừng rực rỡ rồi thì hy vọng là ngày hôm nay mình sẽ cố gắng soi xét cầu kèo thì ngày mai hy vọng là chúng ta sẽ chiến thắng tưng bừng cả đề cả lô các bạn nhé hy vọng ngày mai chúng ta sẽ chiến thắng ở trên mọi phương diện luôn đó và các bạn mà ai đi qua cái video này ấy, mà các bạn mà yêu quý ủng hộ mình ấy thì các bạn cũng hãy cho mình xin một nút like và một nút đăng ký kênh các bạn nhé à, một nút like và một nút đăng ký kênh thì thao tác của nó rất là đơn giản thôi chỉ mất độ khoảng 3 giây thôi nhưng nó lại là cái liềm động lực tinh thần rất là lớn đối với mình để mình có thể là phát triển kênh này có thể là giúp đỡ được nhiều người hơn nữa ấy. cái thao tác của nó thì cũng rất là đơn giản thôi khi các bạn mở cái video ra ấy, thì ở bên dưới này các bạn hãy nhấn vào like này nhé và cả nó sẽ có một cái đăng ký kênh ở đây này các bạn nhấn vào đăng ký kênh sau đấy là các bạn hãy nhấn vào cái biểu tượng chuông ở bên cạnh ấy thì khi mà cái tai chuông này nó nở ra thì lúc đấy là các bạn đã đăng ký thành công rồi nhá đó chỉ đơn giản như vậy thôi chỉ mất độ khoảng 2 giây thôi thì ờ, các bạn hãy ủng hộ mình thì niềm vui cũng là nhân đôi khi mà trên kênh thì chúng ta chưa ăn được đề nhưng mà ở trên ờ, ở trên Zalo của mình các thành viên ở nhóm tứ nương của mình những cô dì chú bác anh chị em mà đã tin tưởng đã tham gia vào cái nhóm tứ nương của mình thì ngày hôm nay cũng về bờ rất là an toàn với cái đề 44 ở trong dàn đề 10 số các bạn nhé đây ạ mình có chốt cho các bạn một cái dàn đề 10 số và trong đó là có 44 các bạn nhé đã đưa các bạn à, à, về bờ bến rất là an toàn mình cũng xin được chúc mừng các thành viên ở trong nhóm thêm một lần nữa các bạn nhé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 đó bây giờ thì mình sẽ đi vào cái công việc chính đấy là soi xét cầu kèo cho các bạn à, tham khảo cho ngày mai ngày mùng 3 tháng 4 mình sẽ bắt cho các bạn đề chạm 5 và chạm 8 độc thủ đề 585 và bạch thủ vip 1331 à, dần đấy rút gọn mình sẽ có 55 này 050 151 252 353 88 080 181 383 và 686